49 người Việt được bị cứu ngoài khơi khi đang cố vượt biên sang Anh. 49 người di cư bất hợp pháp được giải cứu ngoài khơi bờ biển Bỉ. Đa số là người Việt Nam. Chiếc thuyền với những người chủ yếu đến từ Việt Nam có lẽ đã khởi hành từ Pháp. Cơ quan chức năng nước Bỉ vào ngày 19 tháng 5 đã cứu được nhóm 49 người, chủ yếu là công dân Việt Nam, đang gặp nguy trên biển khi đang trong hải trình tìm đường vào Anh quốc. AFP loan tin dẫn thông cáo của văn phòng công tố thành phố Russia, nước Bỉ như vừa nêu. Theo đó, sau khi phát hiện được chiếc thuyền, cơ quan chức năng Bỉ cho điều một trực thăng gia để theo dõi trong khi lực lượng cứu hộ đến để đưa những người trên thuyền vào bờ rồi chuyển cho cảnh sát biển tại cảng Djibouti. Văn phòng công tố thành phố Brussels cho biết dựa trên những dữ kiện ban đầu thì có thể nghi vấn chiếc thuyền xuất bến từ Pháp Tuy nhiên, còn cần điều tra kỹ để xác định về điều này. Cảnh sát cũng sẽ tiến hành cuộc điều tra đối với tổ chức buôn người chịu trách nhiệm về những vụ như thế này. AFP e cho biết, tiếp những di dân Việt Nam vừa nêu nằm trong số những người đang cắm trại ở tại khu vực Grand Sinthe thuộc vùng bờ biển Bắc nước Pháp để tìm đường nhập cư vào Anh quốc. Hôm 6 tháng 5, vào thị chính Grand xin theo thông báo có chừng 100 người Việt được đưa ra khỏi nơi cấm trại đến ngủ trong những nhà lều. Tin nói có một mạng lưới đưa người Việt theo đường hàng không từ quê nhà của họ đến thủ đô Moscow của Nga. Sau đó, họ được đưa qua châu Âu đến khu vực bờ biển nước Pháp rồi tìm cách vào Vương quốc Anh. Cảnh sát bị dự kiến mở cuộc điều tra tổ chức vận chuyển người nào chịu trách nhiệm vụ việc. Theo những quan sát ban đầu, Chúng tôi nghi ngờ rằng con tàu đã rời khỏi bờ biển Pháp, song quá trình điều tra sẽ sớm xác định nó đến từ đâu, vị công tố viên cho hay. Thị trưởng thị trấn có xe của Bỉ, ông Vendon Tuske, cho biết Chúng tôi đang làm việc với các đồng nghiệp người Pháp để chặn những người đang cố vượt biên. Chuyện những người tị nạn từ Pháp cố gắng đến Anh diễn ra hàng ngày. Những tình huống như vậy tất nhiên rất nguy hiểm, VOA tiếng Việt dẫn lời. Con tàu nhỏ chở những người tị nạn đã gặp sự cố ngoài khơi phía Tây của Bỉ và không ai trong số họ gặp vấn đề nghiêm trọng nào về thể chất. Thông cáo cho biết thêm, cảnh sát biển của Bỉ đã chú ý đến con tàu vào sáng 19 tháng 5. Một máy bay trực thăng đã được điều đi theo dõi con tàu, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp cận để giải cứu những người trên tàu, trong lúc con tàu đang trong tình trạng trôi dạt. Nhắc đến tình trạng tiếp diễn lâu nay, thị trưởng thị trấn Cosse của Bỉ, ông Wenger Buste cho biết, Chúng tôi đang làm việc với các đồng nghiệp người Pháp để chặn những người đang cố vượt biên. Chuyện những người tị nạn từ Pháp cố gắng đến Anh diễn ra hàng ngày. Những tình huống như vậy tất nhiên rất nguy hiểm. AFP dẫn lời thành viên Giang Menji của tổ chức phi chính phủ Rutopi, nơi chuyên giúp đỡ di dân, cho biết các di dân Việt Nam thường đi tách biệt với các nhóm di dân khác nhưng giờ họ ngày càng bị trộn lẫn vào với những nhóm dân từ châu Phi và các nước châu Á khác để chờ có chỗ trên tàu hoặc có cơ hội để nhảy lén vào thùng xe tải để tới điểm đến. Chặng cuối của hành trình là vượt biển đến miền Nam nước Anh trên xuồng hoặc trên xe tải, được chở bằng phà hoặc thông qua đường hầm Trenau, được xem là chặng nguy hiểm nhất. Hồi tháng 10 năm 2019, Vụ việc 39 xác người Việt được phát hiện trong thùng đông lạnh của một xe tải ở một khu công nghiệp phía đông lần đơn gây chấn động dư luận cả trong và ngoài nước. Kết luận điều tra sau đó cho thấy những nạn nhân khởi sự chuyến đi từ Bắc nước Pháp rồi được chuyển đến cảng Repejevi của Bỉ và kết thúc bi thảm tại đơn. Một chuyên viên thuộc tổ chức phi chính phủ Rutopia chuyên giúp đỡ dân di cư cho biết những người Việt Nam trước đây thường sống cách biệt khỏi những nhóm dân khác. Tuy vậy gần đây họ ngày càng trà trộn vào những nhóm người châu Á và châu Phi khác để chờ một chuyến đi bằng thuyền hay bằng xe tải đưa họ đến được nước Anh. Diễn biến gần đây nhất, tháng 4 năm 2021, nghi phạm Ngô Sĩ Tài, hay còn gọi là Hùng Sĩ Chương 18 tuổi bị buộc tội cầm đầu, điều hành hoạt động để đưa 39 người Việt Nam di cư bất hợp pháp từ Pháp vào Anh. Ngô Sĩ Tài bị các cơ quan chức năng bị truy nã vì cáo buộc điều hành, đường dây bí mật có tên ngôi nhà an toàn ở Ardelet, Trisans, nơi nhốt giữ các di dân người Việt. Trước khi đưa họ đến một địa điểm gần biên giới Pháp, bị để sang các quốc gia châu Âu khác. Trước ngô, bốn người đã bị tòa án Anh kết án từ 20 đến 27 năm tù giam trong thảm kịch buôn người nói trên. Ngô Sĩ Tài đã chạy trốn đến thủ đô Bình Đức và sau đó đến thành phố Birmingham Nước Anh sau khi nhà chức trách phát hiện thi thể 39 nạn nhân Việt trong container tại Anh hồi tháng 10 năm 2019. Các nạn nhân đã trả tới 13.000 bản tức 417 triệu đồng, mỗi người cho chuyến đến Anh bằng đường viết. Người còn được gọi là Hùng Sĩ Trương, đang bị truy nã ở Bỉ với cáo buộc điều hành cái gọi là ngôi nhà an toàn cho những người đồng hương Việt Nam ở thành phố Adelaide, Bỉ. Ngô đã bị chính quyền bị cáo buộc là thành viên của một tổ chức tội phạm có liên quan đến vận chuyển lậu người và sử dụng tài liệu giả mạo. Một nạn nhân đầm đìa mồ hôi trong container, còn người khác nhắn tin cho vợ con kêu rằng anh không thở được, theo hồ sơ tòa án Anh. Phiên xét xử vụ án 39 người Việt chết trong xe container hồi năm ngoái tiếp diễn ở tòa án Elki Thukeli, London hôm mùng 9 tháng 10, trong đó công tố viên đã công bố chi tiết những giây phút cuối cùng và lời trăn chối của các nạn nhân. Họ cho rằng những kẻ tổ chức buôn người đã nhồi nhét gấp đôi số nạn nhân vào một container để thỏa mãn lòng tham, với mỗi người phải trả trước 10.000 bảng Anh tiền phí. Nhiệt độ bên trong container sau đó nhanh chóng tăng lên và lượng oxy trở nên cạn kiệt trên đường họ vượt biển từ Bỉ sang Anh. Một số nạn nhân đã cố dùng thanh kim loại phá cửa container nhưng không thành công không có cách nào thoát ra ngoài và không ai nghe thấy tiếng họ. Không ai giúp đỡ họ, công tố viên William Ellen Jones nói tại tòa án trong ngày xét xử thứ ba. Bức ảnh selfie của một người vài giờ trước khi qua đời cho thấy cô đầm đìa mồ hôi. Nhiều nạn nhân khác đã cởi gần hết quần áo do quá nóng. Khi được chuyển lên tàu hàng ở cảng Djibouti, Bỉ để sang Anh, bên trong container, không còn sóng điện thoại. Tuy nhiên, những bản ghi âm được tìm thấy trong 50 chiếc điện thoại mà cảnh sát thu thập được hé, lộ nhiều lời từ biệt của họ với người thân. Một người đàn ông thu âm lời nhắn gửi vợ, con và mẹ. Con Tuấn đây. Con xin lỗi. Con không chăm sóc được mọi người. Con xin lỗi. Con không thở được. Con muốn quay về với gia đình mình. Mọi người hãy sống tốt. Một bản ghi âm giọng nam khác nói con không thở được. Con xin lỗi. Con phải đi bây giờ. Một giọng nói vang lên ở phía sau. Anh ấy chết rồi. Chi tiết về chuyến đi thảm kịch của 39 người Việt từ 15 đến 44 tuổi được công bố cùng những bằng chứng đối chiếu từ dữ liệu điện thoại di động, tin nhắn giữa các đồng phạm. Hình ảnh từ camera an ninh và hình ảnh từ các camera nhận diện biển số tự động theo đó, nhiều nạn nhân xuất phát từ Paris vào sáng ngày 22 tháng 10 năm 2019 và được chở bằng taxi đến một kho nông sản gần làng Ben ở miền Bắc nước Pháp, nơi chiếc xe đầu kéo của bị cáo Timon Harrison đến đón họ. Một nhân chứng kể rằng cô đã nhìn thấy một số người di cư chạy ra khỏi nhà kho và leo lên phía sau xe tải. Container người sau đó được Harrison chuyển xuống cảng Yprugi Bỉ để chuyển bằng phà sang cảng Beveridge, nước Anh, nơi tài xế Maurice Robertson tiếp nhận vào khoảng 1 giờ sáng 23 tháng 10. Vào thời điểm đó, 39 người đã ở bên trong container đóng kín suốt 12 tiếng. Công nhân làm nhiệm vụ dỡ container xuống khỏi và nhận thấy có mùi khó chịu bốc ra từ bên trong. 6 phút sau khi lái xe container rời cảng Beveridge ở hạt Asset, Dubin Sơn nhận được tin nhắn từ kẻ cầm đầu, cho nên Jules yêu cầu anh ta dừng xe lại. Hãy khẩn trương cho họ không khí, nhưng đừng để họ ra ngoài. Tin nhắn viết Tin nhắn này hé lộ những kẻ chủ mưu biết rằng chúng đã chấp nhận một rủi ro rất lớn khi nhồi nhét càng nhiều người càng tốt vào container. Chúng tất nhiên rất lo lắng. Tuy nhiên, đã quá muộn, công tố viên Eileen dù nói. Hình ảnh đen trắng từ camera an ninh được phát tại tòa cho thấy khi Robertson mở cửa container trên một con đường vắng, một làn hơi nước bốc ra từ phía sau xe. Anh ta lùi lại và đứng nhìn chầm chầm vào bên trong khoảng 90 giây. Robinson đã gọi cho những kẻ chủ mưu sau khi phát hiện các thi thể bên trong container, sau đó lái xe vòng quanh khu nhà trước khi quyết định dừng lại lần nữa và gọi xe cứu thương. Tôi là một tài xế xe tải. Tôi vừa nhận một container từ cảng có những người di cư ở phía sau xe. Tất cả họ nằm trên sàn, anh ta báo với nhân viên tổng đài 999. Tôi nghe thấy tiếng ồn ở phía sau và mở cửa lên thì thấy một đống người đang nằm. Có khoảng 25 người. Họ không còn thở. Nhân viên trực tổng đài đã yêu cầu Robinson mô tả chính xác tình trạng của các nạn nhân bên trong container, nhưng anh ta nói không dám quay lại chiếc xe tôi thật sự không muốn nhìn vào trong, Robertson nói. 13 nghi phạm bị cảnh sát Pháp bắt đã bị truy tố tội buôn người, trong khi 6 kẻ thuộc nhóm này chủ yếu là người Việt và người Pháp. Cũng đối mặt tội ngộ sát. Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tuyên phạt 7 người, gồm 6 nam, 1 nữ, từ 1 năm tù treo đến 7 năm 6 tháng tù giam vì đưa trà mi, một trong những nạn nhân tử vong trong container tại Anh, cùng nhiều lao động ra nước ngoài trái phép.